một cái câu chuyện mà chúng tôi cần phải nói đến ở đây đó chính là trượt tốt nghiệp trung học phổ thông thì bạn sẽ phải làm gì để không thể dở dang việc học thì ờ, nó như thế này này đối với nhiều học sinh ờ, cấp 3 khi bước vào kỳ thi cuối cấp thì đây chính là điều lo lắng nhất đó chính là nếu đỡ tốt nghiệp rớt tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải làm sao để vừa không thể dở dang việc học để có tương lai với công việc ổn định thu nhập tốt thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng ờ, đi tìm câu trả lời để giúp các bạn học sinh giải đáp thắc mắc về vấn đề này đầu tiên là chưa tốt nghiệp trung học phổ thông học sinh có thể được cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận là gì đây chính là giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông sẽ được cấp cho thí sinh đủ điều kiện nhưng không dự thi trung học phổ thông quốc gia hoặc thi không đạt thì dự thảo luật giáo dục sửa đổi ngày 27 tháng 9 năm 2018 thì lấy ý kiến của người dân đã được lấy ý kiến người dân. Trong đó có điều 32 liên quan đến việc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học phổ thông và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và được nhiều người quan tâm. Và theo như dự thảo của học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được hiệu trưởng xác nhận trong học bạ và việc hoàn thành tiểu học. Học sinh cấp 2 sẽ được trường phòng giáo dục cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Còn đối với học sinh trung học thông ấy thì nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Giáo dục thì sẽ được dự thi trung học phổ thông quốc gia. Đạt yêu cầu thì các em sẽ được giám đốc sở giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp bằng tốt nghiệp. Và trong trường hợp đủ điều kiện dự thi nhưng không dự thi hoặc thi không đạt, học sinh vẫn được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông nếu có yêu cầu. Nếu có nhu cầu. Đây là điểm hoàn toàn mới so với luật giáo dục hiện hành. Còn về một cái công việc rất là quan trọng đó chính là làm thế nào để không dở tang việc học ấy thì nhiều bạn khi rớt tốt nghiệp trung học thông vẫn còn suy nghĩ như vậy là chấm dứt tương lai. Nhưng không phải như vậy đâu bạn ạ. Nhiều bạn chọn cách đi làm sớm hoặc là cố ép bản thân dành hẳn một năm để thi lại. Tuy nhiên với xã hội ngày nay ta phát triển với và cởi mở hơn thì các bạn còn rất nhiều cách để tiếp tục việc học trở thành người có ích cho xã hội như có khả năng nuôi sống bản thân gia đình và người thân trong đó có ừ, theo trường trung cấp là hướng đi phù hợp rất đáng để các bạn cân nhắc và lựa chọn đó đó chính là một số thông tin cung cấp cho bạn còn bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau và các bạn đừng quên subscribe đăng ký để nhận những video mới nhất nhé